Xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với xem cờ bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm qua thì mình ờ, cũng ờ, không có thời gian để lên video cho anh em Tuy nhiên thì ở trong nhóm thì mình cũng có đẩy cho anh em một số mã kèo Ở ờ, những cái trận đấu của giải C2 Thì vào lúc 11 giờ 45 thì anh em chúng ta cũng đã bú full 5 cái mã kèo mà mình đã cho ở 5 trận đấu rồi đúng không Thì anh em nào mà không có biết cũng như là không tin tưởng cái lời của mình thì anh em có thể xem lại cái trận đấu mà mình vừa mới làm cho anh em ở ờ, buổi chiều ngày hôm nay nhá, trận đấu giữa Mallorca và Espanyol. Đấy, mình có uh, ờ, sâu cho anh em những cái kèo mà mình đã lên ở trong nhóm của tối ngày hôm qua đấy. Đó. Thì anh em quay lại và anh em xem, anh em kiểm chứng nhá. Còn uh, bây giờ thì uh, sẽ làm nhanh thôi về những trận đấu vào dạng sáng ngày mai tiếp này. Uh, một trận đấu nữa của giải Bundesliga, trận đấu giữa uh, Werder Bremen và Heta. À, uh, hiện tại thì uh, Werder Bremen họ đang xếp thứ 11 và Heta xếp thứ 13 à, Xét một chút về hiệu số thì ờ, Wider Bremen họ có nhỉnh hơn so với ờ, Heta khi mà họ ghi được 20 bàn còn Heta thì ghi được 14 bàn Tuy nhiên thì thủng lưới thì lại nhiều hơn Wider thủng lưới 18 bàn còn Heta thủng lưới đến 16 bàn à, Phong độ hiện tại thì trong năm trận đấu gần đây thì Wider Bremen có hai chiến thắng Tuy nhiên thì ở hai trận đấu gần đây nhất thì họ lại để thua Còn đối với Werder Bremen Thì trong 5 trận đấu đất 5 trận đấu gần đây nhất ấy Họ cũng có một phong độ cũng khá là tốt Chỉ có một trận thua thôi và trận đấu gần đây nhất thì họ có giành một chiến thắng và ba trận đấu ở ờ, trong năm trận đấu gần đây thì họ để hòa họ hòa cũng là một uh, phong độ mà mình nghĩ rằng mình đánh giá là khá là tốt của Heta uh, ờ, tuy nhiên thì uh, cũng phải xét một chút về mặt lực lượng cũng như là đội hình đã uh, ờ, Wedderpede Men họ đá trận đấu này họ được đá trên sân nhà cũng như là họ tiếp đón với Heta đội hình chiến thuật đấy là 352 còn đối với Wedderpede uh, ờ, còn đối với Heta họ sẽ đối đầu cũng như là đến làm khách trên sân của Wedderpede Men với sơ đồ chiến thuật đó là 4222 à, sơ đồ chiến thuật này thì mình cũng đã nhìn uh, ở một số ví dụ như là ở Chelsea những cái trận uh, đấu ở cúp C1 tuy nhiên đây cũng chỉ là đội hình dự kiến thôi thật sự mà nói là để uh, vận hành được cái đội hình này thì mình nghĩ cũng, cũng khá là khó khăn đấy tuy nhiên thì ở bên uh, ờ, hề tha uh, mình uh, đánh giá cao hơn một chút so với Weatherman với việc là có hai tiền đạo đó là Kangwa Kanga uh, Phực, Kanga cũng như là Jovetic còn uh, lực lượng thì sao Weatherman cũng như là Heta họ đang thiếu vắng khá là nhiều uh, cầu thủ Ờ, đặc biệt rằng là Weatherman họ còn mất một cầu thủ khá là quan trọng vì án treo giò đó là uh, ờ, Feeder Feeder và họ thiếu vắng nữa đó là Embon này uh, Nikolai Rapp và Salifu đang bị chấn thương tuy nhiên thì họ có thể sẽ có sự phục vụ trở lại của Vilikovic còn về phía của Heta họ vắng ba cầu thủ đó là Sona Gangcam và Dadai Tuy nhiên thì họ lại có thể có sự phục vụ trở lại cũng như là bổ sung thêm đó là hai cầu thủ đó là uh, Getter cũng như là Uremovic. Uh, so sánh về lực lượng thì Heta đang có một chút về ưu thế hơn khi mà họ được uh, bổ sung nhiều hơn về lực lượng. Tuy nhiên thì với kèo hiện tại đang là Werder Bremen chấp 0.5. Uh, một mức kèo mình nghĩ rằng là uh, thực lực thì mình nghĩ rằng là hai đội bóng này thì ngang nhau thôi cũng không có đội nào hơn đội nào một chút à, có chăng thì là Heta có chỉ một chút chút đấy gọi là cái phong độ uh, nó ổn định hơn so với Werder Bremen còn uh, xét một chút về cái kèo hiện tại đang là trên dưới cả trận tổng bàn thắng là ba hòa uh, kèo tài xỉu ba hòa kèo tài góc là 4.5 uh, 9.5 và kèo tài thẻ là 4.5 uhm, để xem nào Winner Bremen họ à, trận đấu này mà thắng thì họ sẽ à, từ vị trí 11 đẩy lên vị trí thứ bảy vị trí thứ bảy đẩy lên vị trí thứ bảy nếu mà thắng thì đẩy lên vị trí thứ bảy à, đá vị trí uh, Hoffenheim xuống vị trí thứ 8 còn đối với Heta À, hiện tại thật sự mà nói thì uh, với những cái nhóm cầm đèn đỏ cũng như là nhóm gần cuối bảng thì Heta cũng đang có uh, một uh, gọi là cái khoảng cách cũng khá là tốt tuy nhiên thì uh, tất nhiên rằng việc mà kéo giãn khoảng cách càng xa càng càng tốt mà anh em đúng không trận đấu này nếu như Heta mà họ chiến thắng thì họ họ vẫn phải xếp sau vẫn phải xếp sau Augsburg với uh, nếu mà tính theo hiệu số nếu mà tính theo hiệu số còn điểm số thì bằng nhau đều 14 điểm và thật sự mà nói thì uh, một trận đấu như thế này cũng như là mới chỉ có 11 vòng đấu thôi chúng ta cũng ờ, không thể nào mà đặt niềm tin vào cái kèo chấp quá lớn anh em ạ mà chúng ta sẽ đặt niềm tin vào một cái kèo trên dưới cả trận so sánh một chút những trận đấu vừa qua của cả Heta cũng như là Werder Bremen à, trận đấu vừa qua thì ờ, cả Heta cũng như Werder Bremen đều kết thúc với tổng tỷ số Heta thì uh, trên hai bàn Heta trên hai bàn anh em nhé trong năm trận đấu gần đây nhất thì Heta kết thúc trận đấu ở trên hai bàn thắng còn đối với Werder Bremen Werder Bremen cũng vậy Werder Bremen họ cũng ờ, ít nhất là hai bàn thắng trở lên và mình nghĩ rằng với cái kèo tài 3 này là một cái kèo tài sáng ở trong cái trận đấu này mình sẽ nốt lại cho anh em một cái mã kèo ờ, đó là cái mã kèo tài mã kèo tài ba hòa và hiện tại thì trận đấu còn đến 8 tiếng nữa mới diễn ra anh em ạ Kèo nó có thể thay đổi liên tục anh em Và một cái kèo nữa đó là à, mình à, vẫn tin tưởng là Heta nhiều hơn mình trận đấu này mình vẫn sẽ có thể đặt niềm tin vào Heta anh em nhé à, được chấp 0.5 đấy và đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình nót cho anh em cũng như là đưa lên cho anh em tham khảo để anh em chúng ta có thể đi trước trận còn à, thật sự mà anh em nào muốn đầu tư bóng đá một cách chuyên nghiệp cũng như là muốn chơi bóng đá để có lợi nhuận thì anh em cứ khi nào bóng lăn thì anh em hãng chơi là tốt nhất nhá còn anh em nào thật sự mà muốn theo mình cũng như là muốn nhận được những cái tip kèo của mình thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng à, chiến đấu với các bếp thủ trong nhóm của mình nhá nói chung là nhóm của mình thì cũng uh, vừa mới phải lập lại thôi vì có trước thì ờ, gần ờ, trăm người tuy nhiên thì bị phá khá là nhiều bị phá khá là nhiều anh em ạ nên là tháng này mình mới lập lại nhóm thôi nên là anh em ủng hộ thì anh em cứ nhắn tin ờ, trực tiếp qua Zalo hoặc là Tele cho mình nhá còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là xoay kèo tiếp theo của mình